rồi tôi rí rong nằm ca bầu bên tó cha te dưới tầm mắt rê rong ăn ngọt mày ăn bình cân. dù đu bơ y cho mày dù el đi, cà phê bằng mơ lái phôi rồi mong hà cầu nông đơm dây rễ rong nằm ca hay bọc trà khăn tu sinh nhé bơ anh cha hẹn ngọt cha tè tè của lầy cá lăng ai chỉ bên a mong đúng và hi anh một kinh nhà cọc đường bò kinh nhà trò đường hang cúc lùi lết và cả làng hiệu quả đây sinh xem vô bầy Alo Ơi Cật mo mày ha Cật đen Thì đô nô ơi mày mò Tiểu ơi mi lầy nổ À Vì đô bên đề lão Túc cả Toàn mùi tây kìa Dạ dạ Đi oi mới đây được Tại ẩm bít Tại ẩm bộ Tại ẩm ơ mà đây được Lên ẩm mơ Tại ẩm êm Năm mùa loi mà đây được Ờ thôi Cực cây Cú xanh dạ Cú xanh của bè không Mày đâu ngon Mày đâu lo được anh tung cho clock by break u chỉ kinh thêm rau áo ờ, tớ anh về ở đây vô ơi in mà nếu mày cho kịch rau bè cho, à anh định muốn tin và cái lọt họ mà hơn đây còn muốn trâu dịch cứ bị cho bị cọp bị cha mọi cặp cha nhưng anh điều ca về mồi bớt cứ cứ bình tĩnh ờ đây đây xinh em đây xinh em tôi cầm mò hay bồn cha ha ha ha mỏi bon cha